اینهاش من دارم اونم بابا ای به نهای با با به Yo no sabar, t sabar, Eh, usah mana juga. Ya, Tonesh. Ini yang beli. Kaino. Tome. Azam cep a r o kade. Masih. Jadi cep kade. Boleh ya, karena rakha. Cuy, cuy. Cici saya tak kenal. Ya, کام کام آي وايش ما يارد يا تاك يا بيمن لي لا لي ثانك يو خلاص كويس ရပါရောရအားဒီစရာပုရှိတော့အောက်ကိုအော်နေအောက်ကိုဆင်းတာတော့ရအောက်ကိုပါလိုက် Çaparosu, çaparos. Çaparos. Sabır, sabır, sabır, sabır. Geliyor. Hayır, hayır, hayır. Aha, ya. အဲ့လက်သိနဲ့တူပါအေးအေးထိုးထိုးအေးကြိုက်အေးမေတို့လက်သိနဲ့တူပါဟာ Reaction ပြီးတော့နော် reaction ပြီးတော့ငါကြာတာမဟုတ်ဘူး ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါပြမိလောင်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်ကို share တိုင်းအသက်တင်ကျေးဇူးပါဒါ share ဖို့ဘာ public နဲ့ share ပါဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အကျူတွေ share ရပါတယ်ခင်ဗျတော့ပါဆက်လောက်လောက်လောက်လောက်ဘိန်းနာလာပြီနော်ဘိန်းနာလာတာဘိန်းနာလာမျိုးကိုရဖြစ်တယ်ပြောတာလေပူစီရဲ့ကွာလေးရဲ့ပါဘောလုံးဟောကတက်လာတယ်ပဲပါရှန်နဖရဖလန်မမြိုက်နော်တော့ကတက်လာတယ်။ကိုင်းနေကိုင်းနေဘာလဲ။တက်လာတက်လာ။တော့အန်ဒေါ်လို့ရှောင်းမှာ။ဘာလို့ဒီစက်ကတော့ရှိရလား။ဘာလို့ပါ။ 小心点。boss 没有那么说。哎呀，我们跑的，那玩意儿，哎呀，我们跑的，真是啊，拉雨过，哎呦，拉雨拉雨了没啊，老公，有雨，有雨哦，哎，大哥，哎，大哥，这哪来的黄龙信呀？哎，那他得跑着呢嘛。啊，咪不灵啊。对，不然搞啥嘛的。

tam chỉ ta đi mê luôn location đi yên bị gọn thế là thế nhau nó xong ấy nhỉ đi ấy này xin có cái đó đi lên trên nào cũng đi trên này nhỉ không mà tao chỉ ta xin à lố lơ khi là khi mà tao mở cái này một cái tao em nhà là mê nó công tay nhau là đó 我操！我那边中过了。 Terminou? Vai, vai. Hai devagar, vai, mano. Vai lá. Oh no no no oh no no oh no no oh no no oh no no oh အစီအစဉ်တော့ပြန်စီတော့မှာနော်ဗျာ။အော်ဖီကမိမတောက်ရရဲ့နော်။မိမတော့။ဒါကြပါတာကြီးရတယ်ပြိစက်တာ easy easy easy ကုမစားကုမစားဟာလား။အဲ့တော့ကြည့်ရတယ်ကိုမရှက်ရကြ public လေးနဲ့ share ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ပချီ crew လေးနဲ့ share ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ပချီ crew လေး share လေး share ပေါ်ပါတယ်။ဟောအသေးလေးဝိုးလေးတော့မတရားပြကြပါဘူးကျွန်တော်ပြရတော့ကျွန်တော်ကောင်းရတဲ့ပြင်တော့ရှိတယ်အမလေးပြမိုက်လေးပဲအသေးလေးဝိုးလေးဟာကျန်တာမိတ်ဆယ်ကျူလာဝင်ဘာကလေးရရမန်တယ် صفر خودتو آوردی بغل توی جمشید ماندی بی بگیرم哎，红林红林也回去了呀，不要不要。တကယ် biscuit လက်စားကြည့်တယ်ဟုတ်ရှိတိုင်းနေရမမြင်ဘူးလားဟိုနေရာကြီးကိုပြောတာဘယ်လိုကနေနေလဲဘယ်လို 那么深啊，好耶，没有没那个啦。İyi trafiği çal yani. Üsküle uş uşağı gel hayli ziyat zaten Jimmy. İskil de. İskil ki bu se defa zaten gel biz. Şey bola bu var bu tura var şey ama koyu olsun onu da da iyi pistan ne şey var ya bu pati ne şey var. Ne ya brada ne. برو برو برو آسیب برو برو برو برو برو چه تمام شد کرد الان از امروز تا بخوره گردن از من گردن از من دیر فریدی یا چرا ایت تکا تکا بره کجا کجا کجا ولی گذردی حواست باشه خور ریوایو کنی بیدار کده درس ریپورد آمادگی داشته باش آتیش هست نمکی دیانه همیالی چک کن <laughs> امروز گفت <laughs> آتیش کلان گرفته تو آتیش بزرگی دستم گفتم بیا یکی اینه هم بگیره دست من بیا گفت تو پرت تو تو آخر بلای جان ما خاص شد خود خورم مو هم مورم مو همیال بایک ده چک دیگه دی سک لیبان آتیش اشتباهی نموده باور علیکم سر اینم پایش مگ دیدن نشانه در میزنه بسم الله دیگه aquí. Oh. A mí hay nada de más que andaba. دیپیر به من دن اسکوات خلاص کردم. یعنی دام درون کی بالا کت کارکتر مت گیش نرسنه. کی؟ ما همین الان تو گرفتم. มาหันหายลองตัวมาเลยจ้าช่วยจ้าช่วยช่วยช่วยจ้าช่วยไม่เยอะ谢培也杀了，红烧你还没罗烧了，对。啊，烧一下你，你看他弄的。Jack DP，nerede lan nerede lan nerede lan? Lan render işte bu da. Ben bunu çok uzaktan geçiyorum. Kaži, kaži. Kaži, kaži, neće nje nikam zorila. Tamam, ves para amanhã, vique. Opa, gabaşı karara. Gabaşı karara, geldi karara. Boru hatta bizlere. Ben de bola yaktan arınacak gündüz. دیگه عالی بود من بالا زد من زبی من زبی وای وای خوی گو اینگی بیرون نو گو با جاو گو ما بود جاو اما این چرا با ای اگر تو اگر تو اگر تو اگر تو اگر ごめんごめんごめんあのアポはとアポはとアポはとアポはとアポはとアポはと بالا فرید پایین کلای ما مسكين مسكين لا من شورد كذا بدل ما يعرفش ترى انه كذا يقدر كذا انا انزعته Go, go, go, go, Ibo, go, la. Dana para mí, go. Ibo, tú atome, Pedro. Let's go, Pedro. La, let's go. Ibo, tome. Che, du, le hat, chao, go, go. Mira, va, va, eh. Ah, vai, mira. Ser, ven.

ấy bên bên mà đi vấp bom mà lên trên vấp bom mà lên trên nó này này này nó bên nó bên nó bên nó bên nó bên nó bên nó भाई मुझे भाई ने बिन भाई ने बिन क्या किया ओ थी क्या जा रहा à क्या जा रहा है क्या जा रहा है बगल चार चलो तू रे सावर सावर क्या हो रहा है भाई ने बिन क्या भाई ने

No, keepers knock شده لایرو لایرو لایرو لایرو طلع طلع اینا تو نه وانه keepers knock شده بیا بیا بیا بیا یا خیلی ولی خرابه داخل خانه گرنیت میکنه نارنجا يا بحيو يا عادي ترى بوش اواني اوو اواني اوو سينانو يا اوو كابوروس كابوروس كابوروس صبر صبر صبر صبر كيو هاي هاي رايني اه يا အဲ့လက်သိန်းနဲ့တူပါအေးအေးထိုးထိုးအေးကြိုက်အေးမေတို့လက်သိန်းနဲ့တူပါငါတို့ဟုတ်ပါတယ် action ပြီးတော့နေ action ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူး hello မင်္ဂလာပါပြမိလောင်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်ကို share တိုင်းအသက်တင်ကျေးဇူးပါဒါ share တော့ပုံပါ public နဲ့ share ပါဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အကျူရ share ရပါတယ်ခင်ဗျာ я би мона бошим хитровар то раз я говорю когда меч когда был мне я рай когда ну то то пятого пятого пятого пятого пятого အဲ့အဲ့အဲ့ဝပြစီကျွန်တော်ကကိုကိုကြောက်အော်လိုက်ကြီးအမနောက်တော့နဲ့ထပ်တော့ကျွေးရကျွေးရမှာကျွေးရမှာရမီးမလေးရရဘာကြီးလို့အောက်ဒီပါဟုတ်တယ်ဘယ်အမီးမလေးအကြီးထင်တယ်ဗျာချင်ဖော်မာကစတီဒါဒခူဘီခူရှိခူဘူကမီးမလေးအကြီးထင်တယ်ဟွာကြီးဘယ်မှာ Armenia hamdi. تو ببیاری حتی بگیری به روسی بمین. من دیگه می گروز بگیر. I got supplies. Hey, yeah, I don't mind it. Yeah, yeah. Oh. Hey, look, yeah, oh. چه بالای من هنچه دوست دارم. گاز پیدا نکردین اسپایدر اینا بعد. اگه ابا بی ابا.

실, 실, 실. 샤냐, 이거. لك زدم لك زدم هو اللي يكون عندك لا لا لا لا بعين انا بعين انا بعين انا بعين انا وزيجة قليجة ما والله أوه قاعد على هنا بيبقى عشان نفر فلان ومية نفر

你 <laughs> 那发的炮是哪门啊？啊，迷不灵的啊！哎，我来搞他嘛的。你还来搞我？别不能别。哎呦！娘炮呢？别了，别了，别了，要别了，我啊没路耶！给。哎呀，那接着。路呗，给。啊，我发炮的。几炮？几炮？这好，好，好。刚才又在干啥子？对，弄我来着。

Lola. Kill us, kill Madame Morgan. Oh, em nhà đó. Em về nó công tay giàu là đó. Hồ sống ở đây mà đủ con luôn. Đây mà cái gì vậy? Đâu phải em bảo là phải rồi. Đây là cái gì vậy? Lại hồ chết đi chơi. Đi cái tên pass ra từ đông. Mà mà mà phải. Ai u nafas. Oh, bí lên, bí lên lâu xa làm bộ vụ. Oh. Shira. Birbirine yakın kanka. Avuna nokta. Bolapon oynayacak. Doğru Finish kadar. Ya atacak yürü. Avuna geri. Ya nok şu da koyun. Uram zaten finish kadar. Buradan içeceğim şey. Ne yapmışlar bu da mukol lan olunca kadar da bolanda okmuş salabildim çizer kadar izliyor. Çapraz işte bu ne? Anamo bir ara, anamo beje ya. Değil mi? Dina gong, dina gong, no var gong. Ya ya, hou ya hou. ဒီဘောကလည်းတက်လာတဲ့ကောင်ဆိုလေငါဘုံမှန်ပြီးဒီထဲကနေဘုံမှန်ပြီးဖတ်ပြတာတိုးတက်တဲ့ဖတ်ပြတာတော့ကောင်တော့ ah, sau yuri. Yo no miskanı. No megan ben birim ben birim bozan. Bu da zaten çok bir adam. Kore ne hago ne hago. Ay ne hago. Şuna bomba var. Yo bomba da şuna. Çara ee, Jimmy. Draft et şu var. Bomba da çok da. Çok bak. Şuna ayda bu yine çok çok da. Bir hayır bir param peşini. İnce çizini ince kullanıp lütfen. مستقيم ده سهل ده مطلوب خير بعد ميزانية عرفت مش مور ميزانية

Tới tới tới tới Chiến ơi hữu vậy chiến ơi Hữu vậy mau hữu vậy mau hữu vậy mau Nhảy vậy nhảy vậy Nhảy bây giờ nhảy bây giờ nhảy Tại sao bây giờ Ôi Cái tao ngồi tại sao bây giờ Bà là nó bà là thế Nóng gì nóng gì nóng gì Nóng gì nóng gì Đi đi không đi không đi không đi Đi đâu đi nó đi nó đi đây là đi đâu Chạy mỏng lại chạy mỏng lại chạy mỏng lại Đi đi đi Mark the location Đi ഞാനായിട്ടാണ് À, mình đang lấy chết à. Chào bà dòng. Con này ta. Nèo được không? Nèo được không? Vậy là. Không gì nó mày nó, cái thủ mày nó. Ô, ô mày cá. Thế nào là ông à. thế nào lại vậy? 아고노아비메 아고노아비메 에 베이다 베이다 chọn gì đi à ờ, mà thiêu nào đi anh học cho em anh học thấy nó được một chuyện này à nó nó nó là là là nó là nó đi hôi cứ đi vào nó hôi thôm là thôm lại con này thôm là thôm là thôm đó mà mình xem anh anh bảo này phát biểu cũng vậy em rồi đó đó ocúpame, no, ocúpame, ocúpame. Nhà để có mấy đôi lâu mà rồi. Nhà để tao ít đôi ấy để lâu rồi. Nhà, sao quá lại. Anh chậm lên. Anh tôi anh chậm để lên. <laughs> Quá lại rồi, ngã lại rồi á. Ba mẹ mẹ nó miêu được không? ဘာများမှန်ကျွန်တော်လည်းကြောင်ကြောင်နှစ်ယောက်တကားနော်နော်ဗျာဘာလဲပြိတဲ့နှစ်ယောက်တကားပါဗျာလာစကူပါရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုလို့ဆိုင်ဆိုင်ပါနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်အော်ပါပါအရှိပါအရှိပါဟုတ်ကဲ့နေရာဒီမှာဆရာကြီးနေနော်တို့ပြီးပုံပါ အောင်တာဘုဘက်ကတော့အသာတော့ကွာသူကဟိုမာလေးပြတာအဲညဟက်ရှော့အဲ့မှာမင်းကလာကြည့်တာတဲ့ငါ့ကိုရအဲ့ဒါပတ်လိုက်စပါလေ26မိနစ်26မိနစ်အဲခါကြီးချက်တယ်ဘောရာကဲတာနောက်ကြီးရောက်လာရမှာအဲ့တက်ပြန်လာ ဒမ်းမေကိုကျွန်တော်အမားကိုပို့ကြိုက်တယ်ကားလည်း30နဲ့ကွဲလို့ဒါပေမဲ့အကြည့်မလောက်တော့တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးပဲပို့ကြိုက်တယ်အမားကိုကြည်များများပေးရမှာငါအမားကိုကြည်များများပေးရမှာပြီးတာ10တောင်းနဲ့ဘာလို့အောင်မှာတော့10တောင်းတာတို့ကဘာမှလုံမရဘူးဟာ10တောင်းနဲ့ဆက်ချောင်းမယ်ဆက်ချောင်းမယ်အဘွားကြီး làm tại cái đi nè là thế à đi chim mà đi chim mà đi chim mà lo chàng này ngủ bà bà này cá này là con này là cá. là à ý này là được ý nè là gì à mà chỉ cùng anh nào ta bị hụt bụi အေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတော့ဟမ်လုံးဝဒီနဲ့ကောင်ပြစ်လို့မရတော့ဆောင်းသွားဆောင်းသွားကောင်လိုက်သွားတာ Thank you. ဟိုဘက်ဟိုဘက်ကပ်မှာလားအေးရောဆိုဟိုဘက်ကပ်မှာရမှာဟုတ်သွားကားယူလိုက်ကားယူမှာရမှာနော်ကားကိုကိုကားကိုအခုတော့မဟုတ်ဘူးဘက်ကိုထားအဲ့ဘက် Marked a ဘက် location. ကိုထားတော့ဟိုဘဟိုဘဟိုဘအဲ့လိုတော့ကောက်ရအောင်လားဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ပေါ်အဲ့လိုတော့ eko ero beto ko timeti kuchari marked a location có bị rồi rồi nói nha Ê, nó bắt nó bắt nó bắt nó bắt nó bắt rồi ơi đây đây ah, wow ama sao vẫn biết là nghe nè ama sao vẫn biết là ya bu anh được khoản nên chơi vẫn biết rồi đó anh được quên rồi ama chỉ là lũ quên là cao